cái suy nghĩ trong đầu tôi từ xưa giờ là ma túy là không thể bỏ được mà tôi cũng xác định là tôi sẽ chơi cho đến khi mà tôi chết thì thôi Tôi tên là Nguyễn Đào Bảo, tôi sinh năm 1990 tại thành phố Đà Nẵng Trước đây à, gia đình tôi là một gia đình à, khá giả tại à, nơi tôi ở Thì tôi có thêm hai em trai nữa Ba mẹ tôi thì năm nay 55 tuổi trước đây thì à, tất cả những cái điều gì mà ba mẹ tôi à, hy vọng đều đặt hết vào tôi và khi mà tôi à, lớp 7, lớp 8 thì tôi được à, gia đình rất là nuông chiều mẹ tôi sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền để cho tôi à, bằng bạn bằng bè vào năm 2009 à, thì à, tôi biết đến ma túy khi đó tôi cũng muốn uh, chứng tỏ mình là một uh, người uh, dân chơi Lúc đầu thì khi mà chơi ma túy thì à, tôi à, dùng tiền à, của tôi làm ra Lúc đó tôi cũng có đi làm Mà khi làm ra tiền thì tôi sử dụng ma túy xong rồi tôi Khi hết tiền tôi tiếp tục tôi lấy tiền của em tôi, lấy tiền của mẹ tôi Khi mà tôi nghiện ma túy thì sau 2 năm ba mẹ tôi đã biết tôi nghiện ma túy Là năm 2012 Và khi đó tôi mang ma túy về nhà tôi sử dụng Bởi vì tôi ngồi đường thì tôi sợ công an bắt và khi uh, tôi uh, sử dụng xong tôi phê pha tôi bỏ vào trong túi áo mình thì uh, trong một lần giặt đồ thì ba mẹ tôi đã biết và có khuyên tôi rất là nhiều lần để uh, cai nghiện khi tôi vào trung tâm cai nghiện bắt buộc thì tôi cảm thấy rằng là tôi cần phải được thay đổi tôi cần phải bỏ ma túy và tôi nghĩ rất là nhiều về gia đình mình trong một lần làm một lần tôi đi làm về thì một người gì của tôi là cũng trong uh, tiên lành nói rằng là hôm nay có một người đang lên nhà thờ làm chứng về cách mà họ bảo ma tí như thế nào thì đó là lúc đó là tôi cũng đang nghiện rất nặng và tôi cũng nghĩ trong lòng là thôi mình cứ đi lên với, với gì để sau này mà gì có thương thì gì có cho tiền tôi thì tôi có thể tôi có tiền tôi sử dụng ma tí tiếp và khi mà tôi nghe làm chứng tại cái đêm đó thì tôi nghe một cái phép lạ là người đó họ bị HIV nhưng mà Chúa cho người đó vợ không bị HIV và con không bị HIV khi tôi nghe điều đó xong thì tôi cũng ngỡ là tôi cũng mong muốn là mình có thể thoát nghiện được và tôi lên tôi tiếp nhận Chúa trong cái đêm đó thì khi tôi vào trung tâm được uh, à, 3 ngày tôi thấy mọi người cầu nguyện tôi bắt chước tôi cầu nguyện theo và tôi nói là Chúa ơi hãy cho con vượt qua cơn nghiện này con nhất quyết con bỏ và khi đó là ba ngày sau tôi khỏe hẳn thì khi mới vào tôi cũng vật vả lắm nhưng mà với những anh em họ chăm sóc mình một cách tận tụy yêu thương họ đến họ hỏi thăm rồi họ đấm bóp cho tôi họ nấu ăn cho tôi họ làm tất cả mọi yêu cầu của tôi tôi cảm nhận được cái tình yêu thương của họ vì trước đây tôi đã cai rất là nhiều nơi tôi cũng cai ở nhà chính ba mẹ tôi chăm sóc cho tôi nhưng cũng không bằng những người anh em này và khi mà tôi đọc kinh thánh thì mỗi ngày mỗi ngày tôi đọc kinh thánh thì tôi thấy người tôi nó được à, biến đổi một cách là thật là tôi không thể tưởng tượng được tôi càng đọc thì quyền năng của kinh thánh đã cho tôi học hỏi rất là nhiều điều ở trong kinh thánh và con người của tôi những cái lời nói trước đây những cái à, văn tục chữ bại, những cái suy nghĩ bậy bạ bây giờ nó chúa cho nó không còn nữa khi tôi điện thoại về nhà tôi nói rằng là ba ơi con đã bỏ thuộc được thuốc lá rồi thì ba ba ba tôi và em tôi là những người mà hút thuốc cùng tôi từ lúc xưa đến bây giờ họ không thể tin được là tôi đã bỏ được thuốc lá và khi 6 tháng tôi được về phép thì ờ, ba và em tôi là chứng kiến được là tôi không còn chữ bại nữa không còn hút thuốc lá nữa thì cái điều đó là khiến cho ba tôi và em tôi đã tin Chúa và cảm ơn Chúa là gia đình tôi đã bây giờ đã được uh, tin nhận Chúa tất cả và khi mà tôi đi về phép một lần lần thứ hai tôi gặp lại những người bạn của tôi và khi đó thì những cái suy nghĩ trong đầu tôi bắt đầu là nó nảy lan, có thể nó nó nói trong đầu tôi là thôi cứ chích lại một mũi đi hay là cứ chơi lại đi có gì đâu không ai biết đâu những suy nghĩ đó tôi tranh chiến rất là nhiều và tôi cũng cầu nguyện xin chúa thêm sức cho tôi à, cuộc đời trước kia và bây giờ nó khác rất là nhiều khi trước kia tôi những người về thân trong gia đình những anh chị em những người xung quanh họ nhìn tôi với một ánh mắt e sợ họ thấy tôi là họ né họ không có dám gặp tôi bởi vì họ sợ tôi sẽ xin tiền tôi sẽ làm cách này cách khác để moi tiền của người ta họ rất e sợ còn bây giờ thì mỗi lúc mà tôi đi về tôi thăm nhà tôi thăm anh chị em thì mọi người chào đón tôi mọi người chào đón tôi rất là nồng nhiệt họ mời tôi đến dùng bữa họ mời tôi đi ăn họ mời tôi đi khắp khắp nơi thì trước tiên tôi cũng muốn là tiếp tục à, gắn bó với trung tâm thêm một vài năm nữa để cho tôi được à, vững mạnh và khi mà được vững mạnh rồi tôi cũng mong muốn được à, cùng với mục sư Trung và những anh em có thể làm những công việc mà Chúa kêu gọi để giúp đỡ cho những người nghiện và trong những cái trại tù mà à, đi cùng mục sư.